Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân bình luận về quan chức Việt Nam trên khán đài xem bóng đá Vào tối ngày 22 tháng 5, trên các trang mạng xã hội lan truyền bức ảnh một số lãnh đạo của Việt Nam như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngồi trên khán đài xem bóng đá giữa Thái Lan và Việt Nam với trang phục và trà nước y như họ đang đi họp đại hội đảng. Cùng ngày, một bức ảnh khác cho thấy Bảng tên của lãnh đạo trên khán đài trong trận đấu bóng đá nữ cũng gây phản ứng trên mạng xã hội. Bức ảnh có tên ông Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Việt Nam ngồi xem bóng đá hôm 22 tháng 5. Vào năm 2018, khi đó bà Ngân từng gây tranh cãi về hình ảnh bà vừa bắt tay vừa xoa đầu hai cầu thủ Quang Hải và Công Phượng của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi báo chí nhà nước gọi hành động của bà Ngân là cử chỉ thân thương, chiều mến, xoa đầu, thì cư dân mạng cho rằng đây là hành động trịnh thượng bề trên của bà Chủ tịch Quốc hội. Với tư cách là một người dân, nhà báo Nguyễn Ngọc Già đưa ra nhận định của mình như sau. Thứ nhất là cho đến nay quy định về 5K vẫn còn nguyên giá trị, trong khi lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhất nhưng chính họ đang vi phạm nghiêm trọng quy định này. Đó là điều đáng trách. Luật họ làm ra nhưng chỉ áp dụng cho dân. Chính họ vi phạm pháp luật làm mất đi tính thượng tồn. Thứ hai, trong tình hình kinh tế xã hội có thể nói là rất bi đát, đã được nhiều chuyên gia cảnh báo, thế mà họ vẫn có thể điểm nhiên, hồ hởi, vui vẻ ngồi xem bóng đá thì thú thật. Không thể tưởng tượng nổi dân tộc Việt Nam lại bất hạnh như thế khi có những công bộc như vậy. Thái độ của họ với tư cách là những lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhất đã phản ánh một thứ đạo đức suy đổi đến tận cùng, không còn cứu vãn được nữa. Đó cũng là hiện thân của những hình ảnh dân chúng đổ ra đầy đường, đều không thực hiện 5K đã đành, lại còn có những hành động kỳ quái chỉ với mục đích ăn mừng chiến thắng một trận đá bóng mà thôi. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu vuốt má các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Điều đáng lên án nhất với những lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Bộ Chính trị, Ban tuyên giáo, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch, và thậm chí cả Quốc hội, họ cũng không hề có một lời nào để ngăn chặn những hành vi gọi là điếm nhục quốc thể. Với tư cách là một công dân của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, tôi cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng trong cái tình hình hiện nay của Việt Nam. Ông nói. Những hành động kỳ quái mà nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói đến là hình ảnh khỏa thân của một vài bạn trẻ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng hoặc những tấm bảng viết những từ ngữ, hình ảnh bị cho là xúc phạm đội tuyển Thái Lan và phi thể thao. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có những hình ảnh bị coi là dị hợm như thế, cả trên khán đài lẫn ngoài đường sau chiến thắng. Nhạc sĩ Lê Thiệu nhận xét tiếp. Nguyên thủ trên thế giới thì người ta vẫn đi xem bóng đá bình thường, chỉ có điều an ninh thì đảm bảo mà thôi. Nhưng mà ở nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thì các quan chức rất là quan cách. Đây là hình ảnh người dân đổ xô ra đường ăn mừng sau trận chiến thắng Thái Lan hôm 22 tháng 5. Vừa rồi, trong trận chung kết bóng đá thì các vị nguyên thủ ngồi xem phải có một cái bàn để trà nước, chưa kể là họ có đội an ninh bảo vệ rất là nhiều. Những chi phí đó rất tốn kém nhưng cũng tạm chấp nhận nếu họ là nguyên thủ như thủ tướng hay chủ tịch nước chẳng hạn. Đằng này có những quan chức rất làng nhàng chỉ ở cấp sở hay cấp huyện mà khi đi xem thể thao cũng để bảng tên trước mặt. Người dân rất dị ứng với những hình ảnh như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy chứ hồi nào đến giờ đâu có như vậy và những hành động trơ chẽn, phi văn hóa ngày càng nhiều. Bộ mặt của họ ngày càng dày, không biết dị hợm hay xấu hổ, không biết cái gì nên làm, cái gì thì không. Nhiều người cho rằng thể thao kết nối con người với nhau qua sự bình đẳng. Nhìn những bức ảnh nguyên thủ của các dân chủ đi xem các trận đấu thể thao, người ta cảm thấy sự gần gũi, hòa đồng với người dân trong trang phục giản dị, chỗ ngồi không quá khác biệt. Có chăng là chỉ có an ninh hơn mà thôi. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cũng nêu quan điểm của ông với đài FA qua ứng dụng Facebook như sau. Ở các nước tự do dân chủ, cứ khoảng 4 năm một lần, người dân có quyền lựa chọn những người lãnh đạo quốc gia. Nếu như vị lãnh đạo nào có vẻ lạnh nhạt, xa rời quần chúng thì chắc chắn sẽ không được phiếu tái cử. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói mẹ nó sợ gì trước khi gặp các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Và video này đã được phía Mỹ đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho mọi người đều biết. Cho đến nay, người lãnh đạo luôn phải tìm cách tạo cho mình hình ảnh gần người dân nhất. Và thể thao, nhất là những môn thể thao được cả nước yêu thích là phương tiện tốt nhất để làm công tác quan hệ công chúng này. Khi đó các lãnh đạo muốn được gần dân chia sẻ nỗi buồn vui của họ. Một hình ảnh đẹp nhất của lãnh đạo là một lãnh đạo gần gũi nhất với đám đông chung quanh của mình. Tôi nghĩ các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chia sẻ những giá trị dân chủ này. Câu chuyện văn hóa của lãnh đạo Việt Nam là câu chuyện còn dài. Đáng buồn mà những người học trò hiện nay của đã nói với đài FA đều thừa nhận. Nhiều người còn nhớ vào tháng 5 năm 2016, cách sau đúng 6 năm, chính quyền Việt Nam cũng đưa các cô gái Việt Nam trong trang phục áo tứ thân hở hàng ra múa hát trong buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Barack Obama. Gần đây nhất là chiếc áo vest của một Thủ tướng Việt Nam, Phạm Minh Chính không cài một cái trúc nào